Alo. Huyền Trang mến chào quý anh chị và các bạn. Huyền Trang chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Huyền Trang 01. Ở trước mắt quý anh chị và các bạn đây chính là cái giao diện chính của kênh em Huyền Trang 01. Quý anh chị đi qua thẻ để lại cho Huyền Trang một phút like với thương. Cùng nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ Huyền Trang quý anh chị nhé. Và quay trở lại bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay thì à, quý anh chị cũng đã thấy biết rồi. À, sổ số của chúng ta đã mở quay ra được một lát thì à, ngày hôm nay là ngày thứ bảy thì Huyền Trang có lên video và chốt số cho quý anh chị để tham khảo quý anh chị nhé. Và trước mắt quý anh chị và các bạn đây là ngày thứ bảy mở tường số số 15 mở tường thứ bảy ngày 25 tháng 6 năm 2022. Chúng ta gồm có bốn đài đó là thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang quý anh chị nhé. Ở đài thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có đầu là con số 78 và đuôi là con số 13. Tiếp theo tới đài Long An chúng ta có đầu là con số 30 và đuôi là con số 26. Ở Đà Bình Phước thì chúng ta có đầu là con số 77 và đuôi là con số 34. Và Hậu Giang thì chúng ta có đầu là con số 01 và đuôi là con số à, 30 đúng không ạ? Thì nhìn qua bằng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay thì mình có con số nào quý anh chị chơi và chúng ta chiến thắng được ngày hôm nay thì mình trang xin chúc mừng tất cả cô chú anh chị. Và ờ, đối với đầu của thành phố Hồ Chí Minh thì từ đầu không cho đến đầu chín thì ờ, có dấu nhất đầu số 5 là bị câm quý chị ạ. Đầu số 5 là bị câm và tiếp theo ở đây Long An thì chúng ta có đầu số xin lỗi quý chị từ đầu không đến đầu chín thì không có đầu nào số nào bị câm. Và ở đây Bình Phước thì chúng ta có đầu số 1, đầu số 2, đầu số 4 và đầu số 6 là bị câm. Ở tiếp theo đầu Hà Giang thì chúng ta có đầu số 1 và đầu số 5 là bị câm quý anh chị nhé thì kết quả của chúng ta mở ra cũng đã số ra rồi thì có quý anh chị nào trúng được lô tô đầu đuôi ngày hôm nay thì Huyền Trang xin gửi lời chúc mừng đến quý cô anh chị và quý anh chị nào không gặt hái được thành công ngày hôm nay thì Huyền Trang cũng xin gửi lời chia buồn đến tất cả mọi người chúng ta sẽ cố gắng và thành công ở mỗi ngày quý anh chị nhé quan trọng quý anh chị và chúng ta để tất cả mọi người đều có sức khỏe thì chúng ta sẽ có gặt hái được thành công hàng ngày đúng không ạ và điểm qua kết quả thì Huyền Trang sẽ đến phần đối chiếu ở trên cân của huyền trang cho tất cả quý anh chị để chúng ta à, được tham khảo quý anh chị nhé. Thì à, đầu tiên huyền trang có chốt cho quý anh chị bốn đài đó là thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang đúng không ạ? Đầu tiên, đài thành phố Hồ Chí Minh huyền trang có chốt cho quý anh chị cô chú anh đó là con 2332 thì nhìn trên bảng kết quả con 23 và 32 liệu có xuất hiện hay không. Như vậy thì đài thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đã không gặt hái được thành công được cô anh chị ạ. Tiếp theo, tới đài Long An thì Vườn Trang có bao lô cho cô chú anh chị cô bác đó là con 75 và 69. 75 và 69 rất tiếc quý anh chị ạ, à, Huyền Trăng có chốt 75 và 69 thì nó về 96 anh chị ạ, à, cũng khá là tiếc. Liệu cô chú anh chị nào có lộn à, 75 57 và 69 96 thì chúng ta gạt hái được còn 96 anh chị nhé, còn nếu quý anh chị có chơi hai số thì chúng ta không gạt hái là thành công rồi. Và tiếp theo tới đài Bình Phước thì Huyền Trang có chốt cho cô chị chú bác đó là 08 và 92. 08 và 92. Nhìn trên bảng kết quả thì ờ, cũng đã bị lộn có 80 được quý chị ạ. 08 80 thì nó lộn thành 08 thì nó lộn thành 80 rồi. Tiếp theo con 92. Như vậy thì xin chúc mừng cô chị chúc bác quý chị đã chiến thắng được con lô 92 ở Đài Bình Phước quý chị nhé. Chúng ta đã thành công được con lô 92 ở Đài Bình Phước rồi. Đúng không ạ? Con 92 của chúng ta đã thành công đã nổ tâm mừng được quý chị ạ. Tiếp theo thì ở này à, Hậu Giang thì có 29 và 07. 29 và 07. hai mươi chín là từ đây nó không có hai mươi chín mà nó có hai 28 quý anh chị ạ cũng khá là tiếc và bao lâu đầu đuôi cho bốn đài đó là hai hai ba ba sáu bảy chín tám và tám ba 233267, 2332 và 67, 98 và 83. Như vậy thì à, đầu đuôi của chúng ta cũng không có về được quý chị ạ. Rất tiếc ngày hôm nay chúng ta được thành công con lô ở đây à, Bình Phước tới quý chị ạ. Cũng khá là tiếc quý chị ạ. Thì à, mọi người yêu mến kênh của em Trang thì hãy nhớ để lại cho em Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để Em Trang có động lực tốt nhất à, đưa ra những đường cầu hay, những con số đẹp cho quý anh chị tham khảo hàng ngày quý anh chị nhé. Tất cả mọi cái dự đoán của em Trang thì à, chỉ mục đích tham khảo. Quý anh chị có theo trùng máu, trùng cầu, quý anh chị theo trùng sở thích thì quý anh chị theo, còn không quý anh chị xem để chúng ta theo dõi thôi quý anh chị nhé. Tất cả mọi con số thì em Trang sẽ cố gắng hoàn thiện hơn và sẽ đưa ra những cái con số có dự đoán phần dự đoán tốt nhất cho quý anh chị để chúng ta tham khảo hàng ngày và em trang làm video thì hoàn toàn là miễn phí không có thu bất kỳ khoản phí nào của Quyên Trí cả mọi người hãy yêu mến em trang thì hãy để lại cho em trang một nút like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ em Quyên Trí nhé và sau khi đã kết quả đã ra số số đã ra thì à, em trang sẽ đến phần chốt số cho tất cả quý câu chương chỉ của bác của ngày mai quý chị nhé và dựa vào cái kết quả của ngày hôm nay thì em trang sẽ chốt số và đưa ra những cái đường cầu dự đoán kết quả số số cho quý chị vào ngày mai Ngày mai của của chúng chúng ta đó là ngày chủ nhật ngày 26 tháng 6 năm 2022 thì gồm có ba đài đó là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt đúng không quý vị? Đầu tiên ở đài Tiền Giang thì em Trang có chốt cho cô anh chị cô bác đó là con 612 và 26. 62 và 26. Và tới đài Kiên Giang thì em Trang chỉ chốt cho quý anh chị đó con 12 và 21 vì uh, các anh chị một thời gian huyền trang có bắt số um, không theo cặp thì nó có thường xuyên bị lộn các anh chị ạ cầu thì nó ăn rồi nhưng mà nó bị lộn ví dụ như con 12 21 thì huyền trang chỉ chốt con 21 thì nó lại về lộn thành con 12 cũng khá là tiếc cho quý anh chị đúng không ạ hôm nay em trang sẽ rút kinh nghiệm em trang sẽ chốt cho quý anh chị đó là theo cặp quý anh chị nhé thì tỷ lệ nó về cao hơn cho quý anh chị và tiếp theo ở Đài Đà Lạt thì Huyền Trang có chốt cho quý anh chị đó con 29 và con 92 đầu đuôi cho ba đài đó là con tiếp theo đầu đuôi ba đài đó là con 76 và 67 con 23 và con 32 tiếp theo đó là con 79 à 74 trên đây là những con số tham khảo cho quý anh chị chơi vào ngày mai ngày 26 tháng 6 năm 2022 à, mọi người yêu mến kênh của em Trang thì hãy nhớ để lại cho em Trang một nút like cũng như ấn đăng ký kênh của em Trang đó là cái niềm động lực tốt nhất để em Trang cố gắng phấn đấu à, được lên chứng mình và soi lên những đường cầu hay những con số đẹp cho tất cả mọi quyên trí chúng ta chiến thắng hàng ngày đúng không ạ video của em Trang làm hoàn toàn miễn phí rồi quyên trí hãy nhớ rằng đăng ký kênh của nhớ ấn like của em Trang quyên trí nhé và với video em Trang xin kính chào hẹn gặp lại quyên trí vào ngày mai chúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ có luôn luôn thành công gặt hái được thành công và chúng ta có sức khỏe và chúng ta sẽ luôn luôn chiến thắng hàng ngày Kính chào quý anh chị